được mua giáp được nha không được mua giáp nha, mua ơi em mua mua bơm keo được nha mua mua mua mua bơm keo để để gọi là né được nha luôn. ok bạn ơi nhưng mà mình không biết đây bơm keo bạn ơi dạ. không biết bạn bơm keo bạn ơi mà đấm nhau đấm nhau thì mua bơm keo làm gì vậy đấm nhau mua bơm keo làm gì mua bơm keo để đặt ra chạy anh trời mình chặn đường kẻ thù lại trời đúng không thôi bây giờ cứ ra quốc thôi cứ ra quốc thôi anh em ơi cứ ra quốc thôi ok ok kìa cà mui rồi thế mình đâu phải nhào vô phong ơi chết phong ơi chết phong ơi đâm ôi đấm nhau căng quá đấm nhau căng quá rồi nấp ờ, rồi đấm bơ đây đấm bơ đấm bơ đấm bơ đấm bơ đấm bơ đấm bơ đấm bơ đấm bơ ôi cay cay cay mùi nè cay mùi ôi phong ơi cay cay sắp chết rồi phong ơi xong rồi xong rồi đừng đuổi em đừng đuổi em dạ. đừng đuổi em tôi đấm thế mà cũng ấy Ủa? lần đầu đấm nói chung là còn ngáo quá lại lại lặp lại lặp lại trong nha trong nha nói chung là nói chung là đấm đấm á mình chỉ mọi người nè mọi người đấm mọi người ngước ngước con chuột anh trên trời xíu á để đấm đấm đấm đấm vô đầu hiểu không mọi người để để con chuột lên trên đầu á ok ok ờ, thế lên thế lên lúc đó ta đấm một phát được phong cận mất 110 máu sau rồi nó chạy á ờ mà một mình chết mình mình mất cái cây máu các bạn cây vãi nồi trời ơi trời ơi vô vô tiếp tiếp tiếp bà chừng lấy một chân nữa đừng đi đâu mà tôi không sợ Ê! bắn cá vô nào vô vô bắt cho cá vô vô vô để để để quấn lại quấn quấn lại quấn lại quấn lại rồi thấy chưa không cần chết rồi đi mi ơi rồi đây con con ơi con ơi siêu còn siêu siêu còn siêu ây da con lên mi ơi trời ơi rồi tập ba mạng luôn phải rồi sao tim mình đánh dở vậy trời ơi trời <laughs> ơi tim mình tim mình hồi xưa Tim mình hồi xưa chắc đi học và quýnh lộn dở lắm rồi ờ, tôi là ngày xưa tôi học sinh chăm ngoan mà cho nên tôi đâu biết khoan khoan khoan khoan khoan khoan tim tim Kairon hồi xưa đánh nhau dở nhưng mà bắn nhau giỏi cái hả nó sao à hồi xưa không cần cái ờ, hồi, hồi xưa em đi học ờ, em đánh ta cái người ta đánh em em đau quá em xin lỗi anh <laughs> nè nè anh em anh em tập trung nha đừng đừng quấn nhầm đồng đội mình nha ok là nè nè khoan này đánh đồng đội máu luôn hả em phân phân thân team mình ra bốn người luôn nè cái gì đó là cái gì đấy sao có gì vậy mình mình muốn mình quýnh campuchia quýnh chứ? ok đâu rồi ê chuyện chuyện quýnh quýnh quýnh quýnh Ờ, đúng rồi. Ủa siêu rồi, hay quá. Văn còn Văn còn Văn còn Văn còn Văn. Văn chạy đi đâu? Cố lên Văn ơi, cố lên. Rồi xong Văn rồi, xong Văn rồi. Xong Văn rồi, xong Văn rồi vẫn chạy lâu rồi, chạy Phải rồi, chạy Chỉ có đấm, tự nhá đấm, đấm một người cái phong cận phong cận quýnh ra đây một lần một lần ba người luôn mọi người ạ đấm phong trước đấm phong trước phong là mạnh hơn phong là mạnh hơn anh em anh em em tập trung uh, quýnh ờ, siro trước nha mọi người siro, siro phải như vậy ok ok gì vậy chạy đi siro cứ chạy đi siro lách ra lách ra siro ờ, ờ chạy ừ chạy người người người người nào chạy người nào đứng đứng đứng gần thì mình quýnh người đó luôn ok rồi rồi tiếp rồi không nè tiếp kia đâu rồi tiếp kia đâu rồi này giống như đây mọi người cái này mình giống như là bù đời chợ lớn cái gì vậy này này <laughs> vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy quýnh quýnh quýnh này ai da ta đập cái điều rồi mọi người À, trời ơi. hay quá bạn ơi hay quá bạn ơi quá bạn hay vãi rồi tính ra tôi chưa mấy bạn mấy bạn bắt mấy bạn bắt mình với Camui là sai rồi phải bắt Vanh kìa Vanh mày là creeper nhá Vanh mày là người em kẹo nhá anh em anh em anh em mua mua thêm cái đôi giày cái đôi giày bay bay bay lên chạy chạy chạy chạy cho nó vui ờ chơi cho nó vui à, rồi thôi khoan nha ờ, ờ, khoan nha mua giày vàng thôi nha không được mua mua vầy mua mua giày xanh nha ok ok ok mua luôn rồi bạn chơi bạn chơi vậy bạn bước ra đây bước ra đây bạn ơi bạn chơi vậy không được bạn bạn bức bạn bức đôi giày ra luôn mày ơi chơi vậy là không được rồi anh chơi lên nào lên nào rồi cái nào không được rồi ui rồi cái gì đấy lông keo nè lông keo cái màu xanh ba mùi rồi à, rồi xuống đây ai cái gì mà làm xuống đây làm nó hoại đây ai ai ai đánh mình đánh mình đánh mình đánh lại ra đâu có phải phải bật kia à bật kia à tiếp lại người tiếp lại người làm đi làm đi làm đi tiếp lại người ca bui nè ca bui nè ca bui nè chợ lớn nè bụi đờn chợ lớn siêu siêu bắn nè siêu rồi siêu rồi siêu rồi siêu rồi siêu còn siêu rồi Dí theo em ơi, dí theo Này thì văn cái đồ hả Sẵn em đánh tao gì rồi lên đây cứu rồi ấy cứu à cứu à cứu kẹp không cứu kẹp cứu kẹp tim mình thôi tim mình giúp tôi được tim mình giúp mình được đánh lên lên lên đánh tim ơi lắm tim đi đây đây đây đây tìm dí ghê quá tìm dí ghê quá tìm dí ghê quá tìm dí ghê quá chạy rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi sợ bo sợ bo rồi chạy chờ bo rồi chạy chờ bo hả chạy ừ. chờ bo ông nhắm không chạy chờ bo ông có hồi được máu không lẹ <laughs> lẹ đánh lén đánh lén đánh lén đánh lén đánh lén đâu rồi đánh quay lại đánh phát rồi chạy luôn nó đi trong nhiều vậy đánh ra đứng yên đây đánh ra đứng yên đây ô thế rồi ừ rồi bắt cua đi vô Bắt cua đi vô Go xe lát, go xe lát, go xe lát, go xe lát Lát, lát là lại à Go lát là đúng là Đúng là chùm bắt cua bên Vinny World ui <laughs> ui ôi phi xuống luôn cố à? lên nữa cố lên nữa tất tim mày làm được chặn chặn chặn chặn đầu chặn đầu em chặn đầu đừng đừng đuổi hàng sau anh ờ, em anh em mình chặn đầu đi chặn đầu chặn đầu chặn đầu hơi đẩy đấy lách lách lách lách lách chưa chưa chưa chưa chưa nó coi nó coi nó coi được rồi à có thời gian hồi hả chết rồi chết rồi chết rồi bôi vô đây <laughs> con vậy thôi vô vậy mà vô vô <laughs> oh my god được không không đi chạy đâu chạy đâu chạy đâu kìa chạy đâu chạy đâu chạy đâu bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô chạy hoài bo chạy hoài bo này đi cho chạy ra ngoài bo này ok nhanh bắn nhanh trời nhưng mà lát thật sự hay thật sự bực à. mà lát thế phải đâu vậy lát thế là được rồi mật cái mặt luôn á trời <laughs> tôi ơi má gồ gồ đánh cái bạn đuổi mệt ỉa luôn <laughs> cây ấy rồi ông chạy ông cứ chạy sợ ấy ông nào bắn súng ra bắn đây, tôi nghe tiếng súng nha cái gì mà nghe tiếng súng vậy hả súng nha không chơi súng nha không không ai chơi súng ai bắn súng đâu ai bắn đâu rồi gai đứng lộn đứng lộn để để để cho bạn thấy tháo tháo luôn cái súng ra đi cho chắc má đang nắm nhau nhưng có hàng bắn súng bằng càng cành chết đây mình ra không ai mình ra không ai từ đây nha Ê đừng đâu đi đâu Mày đấm cùng nhau chứ Kìa kìa móc móc móc móc Móc móc cái môi Kìa môi kìa Ôi ông đâu đồn đấm tôi nè mọi người Ông đồn đấm tôi nè Đâu mình đang mình đang cam môi đang giếng cam môi Rô hả rô hả rô hả đứng lại rồi Rô chạy đang thác rồi hai đánh một gì hai đánh một hay gì hai đánh một gì có anh đây nè rô rô rô rô ấy rô nè rô nè mày rồi tiếp mày chết mày rồi tiếp chạy đi tiếp ơi chạy đi chạy chạy Cố lên tụi mày ơi. Yếu lên lên Cố lên Cố lên Cố lên Đấm đi Hãy đấm đi cho tụi mày đấm đây Đúng rồi Vâng bay lại dạ, mà anh Văn Cố lên Phong ơi Cố lên Rồi xong Văn ơi Xong Văn ơi Cố lên Hay quá Trời ơi Mày máu tụi mày ơi Mày máu Tim mày hết máu rồi Tim mày hết máu rồi Tim mày Ôi ôi Cứu cứu cứu cứu cứu Rồi xong luôn đánh mày luôn, đánh mày luôn, mày hết máu rồi, mày hết máu rồi. Timmy, Timmy quên cứu mình, Timmy, mày quên cứu mình. Quên cứu mình đi Timmy. Qua cứu, qua cứu phòng, qua cứu phòng. Em ờ, ơi, em ơi, em ơi. Đâm Timmy, đâm Timmy, đâm Timmy. Timmy. Hay quá, hay quá, cố lên Timmy ơi, cố lên. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Anh ơi, rồi. Bật đấm lên, bật đấm lên, bật khiên lên, đúng rồi, bật khiên lên. Yeah, ôi ôi thôi xong rồi. Ủa ờ, anh đâu muốn rồi wow là dao là không ai được dùng súng nha được dùng tay đấm thôi nha Vô. ok rồi luôn nè rồi vô vô vô ok đấy từ từ em em là em có tới tận hai cây súng lận cho nên là em vứt được có một cây còn một cây em phải giữ lại ờ à, mình cũng có hai cây súng ấy cà bui giết không à cà bui giết không à cà bui đấm em à cà bui cà bui cà bui chắc thôi thôi thôi thôi đánh tiếp mi cho vui đấy văn này văn nè mui nè mui mui lại đây mui lại đây mui mui nè mui nè gì gì là con trai đánh một đứa con gái là sao vậy mui nè ấy đây là coi mi là ôi ông ông ông đâu ông đâu quýnh mi chết rồi tôi phải chạy rồi phải chạy ơi Rô nè Sao tim kia đấm cay đấm cay đấm cay đấm cay đấm cay đấm cay đấm cay đấm cay ấy da kêu kêu kêu kêu kêu yên tâm mấy năm đi năm tôi đang hỏi máu đấy tôi đang hỏi máu đấy rồi yên tâm một tí tôi qua tôi tôi cứu mọi người này bà cái bút đánh luôn rồi Cà mui Mui, mui, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đánh mui Đúng rồi, đánh mui cái gì vậy mui Hay quá mà mày, hay quá Mui ngáo hả đồi thề mui ngáo hả Mui làm cái gì vậy mui Phong cần ta Lúc lấy, lúc lấy là mọi người 2-1 đó mọi người Nên là mình mới đi chơi luôn á 2-1 gì, nó chết kẻ đi, nó tự tự chết chị Trời thiên ba ba cái chị đi mất tiêu à Mua gáo, gáo à? à? rồi này, pha nó gáo mày Phong, Phong định Không phải nồi, Phong Phong quay lại Phong đấm vanh à, với Rô Xong Phong quay qua đấm cả mười luôn Cứu được cả anh em luôn, xin son bò <laughs> Ok, vô vô vô Ê, bây giờ chơi dao nha, là đấm bên dưới nha Không không được leo leo lên trên lầu nha, leo trên lầu đuổi mệt lắm Ai lên leo <laughs> đâu, ai leo đâu Rô đâu, qua đây, em với anh solo với nhau như hàng này ông Rô Qua đây, chơi Qua đây, qua đây, qua đây, em với anh solo với nhau nè Rô nè Ui, Thầy của nha mọi người Ôi đúng rồi chỗ vậy mọi người Ông cái này ta gọi là tình anh em á bạn Tình anh em với số Xin mời cái đó gọi là tình anh em á Này á, giao nhá, chỉ được mua giày, mua bơm keo chứ không được mua giáp, nón rồi nha Ai mua đâu Ok bà ra, không ai ờ, mua á, không giao thôi Thì tôi chỉ giao vậy thôi, để ok À Nhà vô, nhà vô rồi ờ, bây giờ bây giờ qua này, bây giờ qua này, rô đấm nhau nhà hàng này âm tiếp không? Được à? hả? <laughs> Em với anh là phải chơi đấm nhau nhà hàng đàn ông. Tại vì Ôi, trong đây là bắt bánh thấy không? Chị mình đi trên đường luôn á. Hay cho hay cho hay cho hay cho. Đây cho hay rồi cho Mua mua mua. Từ từ từ. Mà cái sao cái đấm anh nửa máu rồi. Từ từ từ từ từ từ từ từ nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao? Bánh ơi. Bánh ơi. Bánh ơi. Mùi đậm mùi đậm mùi đậm mùi chai sẵn mùi rồi mùi rồi mùi rồi phòng đâu phòng đâu kẻ phòng phòng đánh nhau với roi rồi để mình đánh nhau với môi ra để mình đánh nhau thôi gì mày không để mình đánh nhau với môi chúng vậy thôi à, phương nấu đi phương mời phương nấu đi rồi rồi anh em mình chơi luôn mùi nè mùi nè thằng nha em làm cái giả làm cái giả rô nè rô rô đô nè ờ. ok làm cái giả à làm cái giả hay quá double kill luôn em nói cho đồ biết chứ ban đầu là bằng cay karate đó ban đầu là má đang solo với nhau bằng cay đi ngang quá nó quẹt tao hết nửa máu mà em biết đâu cái đó đâu <laughs> biết đâu đấm mà Ủa? ơn spam nó bấm mà ơi khoan khoan nhưng mà anh anh anh em cũng cho anh thời gian để hồi máu rồi mà <laughs> ừ thì anh hồi máu rồi nhưng mà má đi ngang quẹt tao nửa máu này không solo được đậu xanh cay nha <laughs> em em cứ ấn uh, liếc chuột là chúng ai chúng Thật ra từ nãy giờ đấm bừa ấy làm gì có chúng ai đâu gì đâu Bây bây giờ như thế này đi, team mây đấu với Camui, Kai đấu với Văn, còn em đấu với uh, đấu với uh, ờ, Siro. À, ờ, rồi xong cái cái người người người nào chết rồi thì cho người kia đấu đấu với người nọ. Ấy cho thấy. Ok, Văn đâu? Rồi Văn ra đây. Ra đây Văn. Rồi đâu ra đây đây ok. Đây đâu, đây đâu. Nãy giờ tao đã đánh đâu mày cứ đấm tao liên tục là tao chạy nè. Ok, nào vừa thôi mày rô nè <laughs> sao lại chạy cay quá nhiều máu rồi đúng không rô em biết luôn mất nhiều máu lắm rồi thôi chạy còn có ba ba bốn gì nữa thôi đầu nữa làm đâu chết nó bắn ra một cái đầu nó chết nè Cảm ơn đâu Bà la Bà la từ từ bà la Cảm ơn đâu Cảm Lô nè Cái mui bóp <laughs> cái ông đội mãi Cái mui đặt bông keo như vậy Đặt bông keo tao không biết chơi bông keo Tao không biết chơi bông keo Tao không biết chơi, Chứ ai đặt vậy Không phải tao Bây giờ sẽ là trận đấu giữa Timmy và Camui Vanh ơi cho mình thời gian hồi bảo đi Vanh Cho thời gian hồi bảo đi Ủa sao anh nghe Hay quá TV ơi Hay quá Với cái môi luôn Với cái môi luôn Cay chạy hoài vậy Banh mày cay Còn banh đi cay Banh đánh tao quá Đây từ từ để mình solo với banh Chừng nào mình chết đi rồi mọi người vô đánh Từ từ Ờ solo đi solo đi Mình đang đợi đây Solo đi nè nè nè nè nè cái chân cái chân bị đấm á nè nè nè cái chân bị đấm trời ơi cay ơi rồi cay banh cài đi văn văn văn văn văn văn cài, cài lấy máu với cài lấy máu với cài lấy máu solo tiếp solo rồi solo với với với phong à ôi ơi hồi máu ơi hồi máu đi solo với phong không solo solo mình phong thôi nếu như mà phong chết thì sẽ solo với tim ôi tự nhiên cái văn thắng ba ba đứa luôn à. vô vô vô hay quá ôi văn lẹn lách tới văn tôi có học đã tới nha văn này thì Ôi, ơi, Văn ơi, vân ơi Văn chạy Ôi, Văn không cần quá xịn các bạn ơi Học karate từ nhỏ mà Ok mình solo lại nha anh Solo lại nha anh Solo lại Pha hồi nãy lỗi rồi Lỗi rồi Ơi <laughs> tính tao không nha Tính hơi sai Học học học karate học, học karate là người ta đánh đánh đánh đánh bằng bằng bằng chân không rồi à, chồng đây em đánh bằng đấm ủa đâu karate bằng bằng tay mà tay kendo bằng chân ui hả à không nhớ nữa ừ. ok boxing đây là boxing đây là boxing ê ê chia chia ra xa xa chứ không hát đi mi nãy chia cầm rồi mà nó cứ lách lách lách qua chỗ tao đừng có lâu lâu nó khìa tao không biết ba ê <laughs> nãy em đang em bắt tao mua cái thằng bông kia của anh chạy vô cái bông keo của em luôn ok ok đâu nè rô rô lại đây solo đây đây đây nha xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây đâu đi xa đâu đi xa đâu siro ở đây rô đâu <laughs> ok lấy trước một cái máu nào em bắt đầu nhá bắt đầu bắt đầu bắt đầu em sẽ lấy anh chấm máu đó đâu đâu này, đậu này, banh đậu banh không <laughs> đâu chạy à bây giờ tới banh chạy đâu chứ ê ê ê đặt bơm keo nè <laughs> phong cần cái đâu rồi đâu rồi ủa đâu rồi ơ rồi chạy đâu bay anh chạy ca đã bắt nhà ủa phong cần nhiêu máu vậy em còn 50 máu mình à. đi một phát ngay đầu không rồi đúng không sao rồi đúng rồi ăn một viên ngay ừ. ngay ngay ăn một một đấm ở ngay đầu rồi nhưng mà em không chết rồi Xin lỗi nha Xin lỗi Văn với lại Camu nha Em em em em đã giết chùm của hai người rồi Timmy lại cầm lục bắn à Yeah mình giết được Văn rồi mình giết được Văn rồi mình giết được Văn rồi Nó mà đi nó mà đi trên sao tự nhiên đi đấm bắn hay quá cai ơi cai giết được hả cai hay quá cai ơi ok ok bây giờ bắt đầu nè bắt đầu bắt đầu bắt đầu nè bắt đầu nè còn timmy với camui thôi timmy fit camui cực mạnh rồi đấm nhau đi trời ơi camui và timmy đấm nhau trời ơi một kèo solo vô cùng căng thẳng ôi ấy ấy ấy ấy ấy ôi ôi ấy đó mình đứng đây mình nhảy video nè bạn rồi thôi nhảy video hay ok bọn mình mình đứng của mình quẩy quẩy quẩy video hay để uh, coi hai người đó đánh đánh đó quẩy video hay video hay <laughs> vô đấm luôn mười vô đấm luôn mười cố lên nút tao đang bị kẹt nút cố lên woo, woo. rồi mọi Trong người ơi từ nãy giờ em để ý là timmy móc súng ra hai bà <laughs> <laughs> cái gì vậy cái gì vậy móc súng ra hơi nhiều nha <laughs> đứng, đứng xa ra không ngoài đứng xa ra cho cho, cho hai người đánh ờ coi chừng mình bị ăn đấm ôi rồi mui mui đấm sợ hai lần luôn hồi máu đi mui hồi máu đi mui hồi máu đi hỏi cam mui hồi máu đi rồi bây giờ cam mui solo cây đo đi ờ, ok vô solo em nha cây đo cây đo cái đo đừng để cam nè nè nè nè có máu nè có máu nè ờ cái này cam mui đánh làm đi cam mui Nó luôn đi thì bơ bơ đi luôn okay. rồi đâu rồi đây ôi chết chạy chết chạy ca mui nè karate từ nhỏ nè Ê, mua cho nó bạn rồi sao mất Ê, quá đầu này <laughs> Quá chất chơi người dê con bay đây <laughs>